Cuối năm rồi, đến ngay Chi Phòng sắm Tết với sứ mệnh đem lại thương hiệu thời trang hiện đại và nét thanh lịch cho tất cả quý khách hàng. Chi phòng đặt tâm huyết và sự sáng tạo lên từng sản phẩm. Sự sang trọng không chỉ đến từ chất liệu mà còn chỉn chu trong từng đường kim mũi chỉ để có được một sản phẩm chất lượng nhất khi đến tay quý khách hàng, luôn đổi mới và thay đổi tốt nhất để đáp ứng nhu cầu về thời trang. Thay lời cảm ơn đến quý khách hàng trong suốt một năm vừa qua, Chi Phong gửi lời tri ân sâu sắc với chương trình Holiday Sale diễn ra từ ngày 20 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Chương trình ưu đãi lên đến 50% với tất cả các mặt hàng được yêu thích tại Chi Phong. Áo len chỉ từ 99.000 đồng, chân váy len chỉ từ 199.000 đồng, áo khoác, áo mang tô ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, tặng mũ bảo hiểm với mọi đơn hàng trên 1 triệu 500 nghìn đồng, tặng áo phông với mọi đơn hàng trên 700 nghìn đồng, áp dụng duy nhất khi mua sắm tại cửa hàng Chi Phong.